Đây là một cuộc chiến rất nguy hiểm. Ông Schultz trả lời trước câu hỏi tại sao Đức lại không cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, bất chấp yêu cầu liên tục từ Kiev. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó theo cách không leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến giữa Nga và NATO, bởi vì điều này sẽ trở thành thảm họa. Các nước NATO chưa bao giờ công khai tuyên bố về giới hạn các loại vũ khí sẽ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho biết các gói hỗ trợ cung cấp cho Ukraine không bao gồm các xe tăng chiến đấu, chiến đấu cơ và trực thăng, cũng như là các vũ khí có tầm bắn trên 100 km. Trong đó có cả các tên lửa và UAV với những đặc điểm như vậy. Trong những tuần gần đây, Đức phải đối mặt với chỉ trích gay gắt từ Ukraine và đại diện một số nước NATO vì đã không cung cấp xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cho Kiev khi nước này cần chúng để thực hiện chiến dịch phản công. Theo Ngoại trưởng Nga, chính NATO và Mỹ buộc Nga không còn lựa chọn phải mở chiến dịch tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga đã cáo buộc chiến dịch đông tiến của NATO và việc phương Tây từ chối đàm phán về Kiev đã buộc Moscow không còn một lựa chọn nào khác là phải mở chiến dịch tại Ukraine. Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng chiến dịch đông tiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và việc phương Tây từ chối đàm phán về Kiev đã khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov nói thêm rằng Nga hiện đang định hình tương lai của trật tự thế giới. Mỹ và các đồng minh của họ muốn ngăn chặn tiến trình lịch sử. Ông Lavrov tuyên bố, ông nói rằng sau chiến tranh lạnh thì Washington đã tự coi mình gần như là một sứ thần của Chúa ở trên trái đất, phát động cuộc xung đột nước ngoài theo ý muốn và mở rộng NATO xa hơn về Đông Âu. Theo ông Lavrov, nỗ lực mở rộng biên giới của NATO sang phía đông và tuyên bố chính thức quan tâm đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy được rằng là khối này hiện có mục tiêu là chinh phục châu Á. Tuy nhiên, chính việc phương Tây từ chối đàm phán về Ukraine đã khiến Nga chống trả. Ông tiếp tục, ông cáo buộc phương Tây im lặng theo dõi khi chính quyền Kiev tấn công vào các nước Cộng hòa liệt khải ở Donbass, ngay cả sau khi các thỏa thuận Minsk đã được ký kết vào năm 2014-2015. Một khi Mỹ và NATO từ chối một thỏa thuận an ninh do Nga đề xuất cho Ukraine, Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk và bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Lavrov nói, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, tương lai của trật tự thế giới đang được quyết định và mô hình đơn cực do Mỹ dẫn đầu đang đi vào dĩ vãng. Khi châu Âu ngừng nhập khẩu hoàn toàn, dầu Nga sẽ đi đâu? Nga sẽ phải tìm khách hàng mới cho số lượng dầu thô đó, đồng thời đối mặt với chi phí hậu cần đắt đỏ hơn để giao hàng đến các điểm đến xa hơn. Dầu Nga sẽ đi đâu? Hãng tin Reuters, Anh đưa tin, Nga đã tăng cường vận chuyển dầu đến châu Á kể từ khi Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh. Nhưng khi lệnh cấm vận dầu toàn diện có hiệu lực vào tháng 12 tới, Nga vẫn cần chuyển hơn 1 phần 4 sản lượng dầu thô xuất khẩu tương đương khoảng 1,3 triệu thùng ngày vốn dành cho châu Âu. Nga xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn dầu thô tháng, tức khoảng 5 triệu thùng ngày thông qua nhiều tuyến đường, bao gồm đường ống The bơ đến châu Âu và các tuyến khác đến châu Á. Tổng xuất khẩu của Nga thông qua các cảng châu Âu và đường ống The bơ đạt 12,05 triệu tấn vào tháng 8, trong đó khoảng 5,5 triệu tấn. 1,3 triệu thùng ngày được vận chuyển đến các quốc gia sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga từ ngày 5 tháng 12. Do đó, Nga sẽ phải tìm khách hàng mới cho số lượng dầu thô đó, đồng thời đối mặt với chi phí hậu cần đắt đỏ hơn để giao hàng đến các điểm đến xa hơn. Một thương nhân trên thị trường dầu Nga cho biết, dầu yêu dầu của Nga luôn là hàng chất lượng ở châu Âu. Giờ đây, để tiếp cận các thị trường mới, hàng hóa phải được vận chuyển bên ngoài châu Âu trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về chi phí vận chuyển, bảo hiểm và thời gian. Mỹ và EU cũng đang tính toán giới hạn giá dầu của Nga, cho rằng điều này sẽ giúp giảm doanh thu của Moscow trong khi giữ giá năng lượng toàn cầu ở mức thấp. Moscow tuyên bố sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp đặt giới hạn, nhưng các thương nhân nói họ không nghĩ biện pháp này sẽ có hiệu quả. Nga cũng cung cấp khoảng 3,2 triệu tấn dầu tháng cho châu Âu thông qua đường ống The Rubber. Về mặt kỹ thuật, tuyến đường này được loại khỏi lệnh cấm vận vì Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc muốn tiếp tục mua dầu Nga qua tuyến này. Nhưng những khách hàng lớn mua qua The Zerber là Đức và Ba Lan muốn ngừng mua từ năm 2023, có nghĩa là khoảng 2 triệu tấn tháng sẽ cần tìm khách hàng mới. Cách thức mới Các thương nhân cho biết, Đinh tiến dòng chảy dầu từ The Zerber sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vì người bán sẽ phải bố trí thêm tàu chở dầu do các cảng dầu của Nga có khả năng xuất khẩu hạn chế. Nga đã không thể chuyển khối lượng lớn dầu yêu dồ sang đường ống dẫn dầu Đông Siberia, Thái Bình Dương, EFPO, vốn đã gần đạt công suất. Điều này làm cho các chuyến hàng qua châu Âu và kênh đào Su trở thành tuyến đường khả thi duy nhất cho dầu thô yêu dồ đến châu Á. Ngay cả khi Moscow đưa ra các điều khoản có lợi hơn, nhiều khách hàng ở châu Á cũng khó có thể mua thêm nhiều dầu thô của Nga vì họ có một số hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất đối thủ chẳng hạn như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty Nga đã giảm giá, vận chuyển và bảo hiểm, thực hiện các tùy chọn thanh toán và đưa ra các đặc quyền khác để giữ chân người mua. Một công ty kinh doanh dầu mỏ châu Á tiết lộ với Reuters, các công ty Nga cũng sẽ phải thay đổi cách bán dầu thô. Thị trường dầu mỏ châu Á có chu kỳ giao dịch sớm hơn nhiều so với thị trường châu Âu. Vào giữa tháng 9, người mua châu Á đang giao dịch hàng hóa tháng 12 trong khi châu Âu vẫn định giá hàng hóa tháng 10. Do đó, để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một số khách hàng lớn ở châu Á, Nga đã cố gắng tiếp cận những người khách hàng nhỏ hơn. Theo dữ liệu của Zephany Tit Icon, Sri Lanka cho biết họ sẽ bắt đầu mua dầu từ Nga, nhưng mới chỉ mua khoảng 300.000 tấn yêu dầu trong năm nay. Cuba đã mua 200.000 tấn yêu dầu trong năm nay. Tuy nhiên, theo Reuters, những khách hàng nhỏ này chắc chắn không đủ sức để mua hết dầu Nga. Thỏa thuận hợp tác dầu khí trị giá 40 tỷ USD giữa Iran và Nga có gì đáng chú ý? Vào ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Dầu mỏ Iran đã công bố một số chi tiết của bản ghi nhớ hợp tác dầu khí trị giá 40 tỷ USD đã ký với Nga trước đó. Thỏa thuận hợp tác trị giá 40 tỷ USD, theo hãng thông tấn pha của Iran, Bộ dầu mỏ Iran trong bản báo cáo công tác năm đã tiết lộ rằng nước này sẽ sớm mua 9 triệu mét khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày từ Nga thông qua Azerbaijan. Ngoài ra, Iran cũng sẽ sớm mua 6 triệu mét khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày từ Nga theo thỏa thuận trao đổi, sau khi chế biến thành khí đốt tự nhiên hóa lỏng, sẽ xuất khẩu từ miền Nam Iran sang các nước khác. Đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm thủ đô Tehran của Iran vào hồi tháng 7, công ty dầu mỏ quốc gia Iran, NIOC và tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đạt được thỏa thuận khai thác các mỏ dầu khí trị giá khoảng 40 tỷ USD. Một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận là hai nước đã đạt được đồng thuận về trao đổi khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ. Đồng thời, theo thỏa thuận, Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển các mỏ khí đốt Kit, Norpat và 6 mỏ dầu khác, cũng như giúp điều áp mỏ khí đốt Saupat, Ngoài ra, Gazprom sẽ giúp xây dựng các dự án NLG, cũng như các đường ống xuất khẩu khí đốt sang Pakistan và Oman. Các mỏ khí đốt Kit, Nordbat và Sapat đều là những mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ nằm trong vịnh Ba Tư. Trong đó, mỏ khí đốt Sapat thuộc sở hữu chung của cả Iran và Qatar và là mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Giám đốc điều hành nơi IOC Motion Copzert Timmer cho biết, đây là một trong những thương vụ đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Trước khi thỏa thuận mới được ký kết, đầu tư của Nga vào ngành dầu mỏ Iran chỉ là 4 tỷ USD. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Iran có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đã ngăn chặn khả năng tiếp cận công nghệ cũng như quá trình xuất khẩu khí đốt của Iran. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây cũng đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt đối với Nga trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng. Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu giờ Ursula von der Leyen đã đề xuất áp giá trần đối với khí đốt tự nhiên xuất khẩu từ Nga, nhưng do không nhận được sự ủng hộ từ các nước, nên có thể phải chuyển sang áp thuế lợi nhuận thu được đối với lợi nhuận tăng thêm của các công ty năng lượng. The Mighty Petco, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga từng tuyên bố rằng sau khi châu Âu từ chối khí đốt tự nhiên của Nga, Gazprom sẽ càng tích cực tìm kiếm khách hàng thay thế. Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar ngày 28 tháng 8 đưa tin, nhà nghiên cứu các vấn đề năng lượng sâu giáp Jota Mi nhận định rằng xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng trên lục địa châu Âu nhưng nó cũng mở ra triển vọng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và đưa năng lượng của Iran đến châu Âu. Ông Rostami chỉ ra rằng, sự đối đầu giữa phương Tây và Nga sẽ khiến các nước phương Tây đổ xô nhập khẩu năng lượng từ Iran, và việc tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên cũng sẽ cải thiện vị thế của Iran trong số các nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Ông Rostami nhấn mạnh rằng, dựa trên số liệu thống kê có sẵn, Nga đang thặng dư 75 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, trong khi Iran có thể nhập khẩu gần 20 tỷ mét khối mà không cần sử dụng vốn để xây dựng đường ống dẫn khí mới. Ông Zotami cho rằng, nếu Tehran không tận dụng được cơ hội hiện tại, người Nga sẽ tìm kiếm những khách hàng mới, chẳng hạn như Pakistan và Afghanistan, và cả hai đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của khí đốt Iran. Nhà nghiên cứu các vấn đề chính trị Saisher Guardi đã chỉ ra với phóng viên kênh truyền hình Al Jazeera rằng trong một khoảng thời gian sắp tới, sự hợp tác giữa Iran và Nga rất có khả năng giúp cả hai tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Sir Guardi cho biết, sau khi xung đột tại Ukraine bùng nổ, Moscow đã phải chịu nhiều áp lực từ phương Tây, nhưng áp lực đó vốn không xa lạ với Iran. Quốc gia đã bị phương Tây trừng phạt trong nhiều thập kỷ,